Em mơ đừng khóc mong thôi trước mắt sẽ bắt em đi Em mơ đừng lo, em mơ đừng cho tương lai phút tàn Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì Em đâu hề sai, em đâu tìm mãi để trái tim đau

Thank you. để cho em tất cả cứ làm em luôn vào vòng ra cuộc đời của em em mà cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên biết đâu bên nhiều ngày anh đi không còn tương lai Bye.